ta cứ dục bác lập gia đình vì thương bác quá nhất là mỗi khi bác ốm bác cũng cô đơn chứ nhất là cái đồng chí lái xe phục vụ bác ấy cứ khuyên bác lập gia đình riêng